Xin chào, xin chào tất cả các bạn nhỏ của học văn chị Hiên Hiện tại thì chị đã đang có mặt ở đây cùng với các bạn trong một cái phần phát trực tiếp vào buổi tối ngày hôm nay Không biết là bây giờ thì chúng mình đã có thể có mặt ở trong buổi học ngày hôm nay cùng với chị chưa ạ? Đã khá là lâu rồi thì chị Hiên không có gặp chúng mình ở trên uh, kênh fanpage Học văn chị Hiên Trung học cơ sở Và ngày hôm nay thì uh, đã có một cái khoảng thời gian để có thể là trao đổi cùng với chúng mình ở trên cái trang fanpage này. Thế nên là không biết là bây giờ thì ờ, các bạn đã có thể có mặt ở đây cùng với chị chưa? Và các em sẽ để lại à, trước tiên là một cái lời chào tới chị cũng như là giới thiệu về bản thân mình để chị Hiên biết là ngày hôm nay à, gọi là những bạn học lớp nào đang là gọi là nhiều nhất xem cái phần phát này nhiều nhất thì à, chị Hiên sẽ chủ động à, gọi là gì ạ ôn tập cái phần kiến thức giữa học kỳ 1 cùng với khối lớp đó nhá. Ok chưa ạ? Các bạn ơi nào, các bạn đang học lớp mấy nhỉ? Chúng mình đang học lớp mấy? Và chúng mình muốn ôn tập cái phần kiến thức giữa học kỳ 2 của lớp mấy ạ? Chúng mình sẽ cùng đợi các bạn một chút xíu để các bạn À làm lớp 9 đi chị Khối nào vậy ạ? À? à, Rồi cứ bình tĩnh nhá Kiều Trinh nhá Tâm ơi cũng cứ bình tĩnh nhá Hiện tại chị đang à Em chào chị ạ, à. chị chào anh Dương Lớp 9 ạ, à. nhất trí tâm lớp 9 ạ à. Ok Nào các bạn ơi, các bạn có thể để à, Cái gọi là À Thu Hà lớp 9 chị ơi Ok nhất trí ạ Rồi các bạn khác thì sao nào các bạn khác thì sao? Các em đã có mặt ở trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay cùng với chị Hiên chưa? Rồi, xin chào, xin chào tất cả các em khối 9 chị ơi À, lớp 7 đi ạ à. <laughs> Bắt đầu là thấy một số em lớp 7 là cũng đã xuất hiện ở trong ờ, buổi phát ngày hôm nay cùng với chị Hiên rồi Chúng mình sẽ cùng đợi một chút nữa, khoảng tầm 1-2 phút đi để mọi người có thể vào tham gia trong cái buổi học ngày hôm nay cùng với chị Hiên và sau đấy thì chúng ta sẽ quyết định là sẽ ôn tập giữa học kỳ 1 của khối lớp nào nhé. Nhưng mà về cơ bản thì có vẻ như các anh chị lớp 9 đang cực kỳ chiếm ưu thế ở trong buổi phát ngày hôm nay. À, và có lẽ là chị Hiên sẽ phải đáp ứng cái điều đó thôi <laughs> Rồi lớp 9 chị nhé à, Ok Hà Chan này Lớp 9 chị nhé Rồi các bạn ơi À, thế thì các bạn có sẵn lòng để chị Hiên sẽ ngay lập tức ôn tập giữa học kỳ 2 cùng với các bạn khối lớp 9 không ạ? Không biết là các bạn có sẵn lòng không? Chúng mình có sẵn lòng không? À rồi, rồi các bạn ơi, Kiều Trinh lớp 9 đi ạ. À. Rồi, nhất trí. Vậy thì không thể nào mà phụ đi cái sự kỳ vọng của các bạn được. Ngay bây giờ thì ờ, chúng mình sẽ cùng với nhau đi ôn tập về những cái phần kiến thức dành cho các bạn học sinh lớp 9 nhé, Chị sẽ ghi khối lớp ở đây. Để khi mà các bạn vào thì các bạn có thể uh, nhìn thấy luôn là ngày hôm nay chị Hiên đang ôn cho khối lớp nào. Được không ạ? Chị Hiên tuyệt vời à? <laughs> Rồi, nếu mà tuyệt vời thế này không thả tim không được. Và nếu như mà thả tim thì chị Hiên xin hứa là sẽ thật là chăm chỉ để phát trực tiếp cùng với các bạn ở trên page với một cái mục tiêu là vẫn như chị vẫn thường nói là để các bạn có thể yêu cái môn học này hơn nhá. Đấy là vẫn là cái mục tiêu cuối cùng, cái đích đến cuối cùng. Ok chưa ạ? Các bạn ơi, đương nhiên rồi. Phần nội dung ngày hôm nay chị Hiên sẽ ôn cùng với chúng mình. Đó chính là lượng kiến thức về nghị luận văn học. Các bạn nhé. Được không nào? Ok chưa ạ? lượng kiến thức mà ngày hôm nay chị Hiên sẽ ôn tập cùng với chúng mình. Chúng ta sẽ cùng với nhau ôn nghị luận văn học. Các bạn có nhất trí không? Chúng mình ơi, chúng mình có nhất trí không ạ? Chúng mình có nhất trí là chúng ta sẽ cùng ôn nghị luận văn học không ạ? Nào, à, lớp 8 đi ạ. Thanh Hà ơi, chị sẽ hẹn các bạn khối lớp 8 ở trong một cái phần phát trực tiếp gần nhất nhé. Các em cứ yên tâm, chỉ cần các bạn nhiệt tình theo dõi fanpage học văn chị Hiên thôi thì chắc chắn là chị sẽ ôn tập cùng với các bạn, cung cấp cho các bạn những cái phần kiến thức mà chị tin chắc chắn rằng là các bạn cũng đang cần. Đề thi học sinh giỏi văn khó lắm chị ơi, em có đề chưa gửi về cho chị tham khảo với nhá. Chị ơi cho em hỏi câu này được không ạ? <laughs> em cứ để câu hỏi ở đây một xíu nữa nếu mà có thời gian ý thì chị Hiên sẽ phản hồi cho chúng mình nha. Được không ạ? À rồi, ok. Các bạn ơi, như chị Hiên đã nói thì ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng với nhau ôn tập nghị luận văn học. Vậy thì cái câu hỏi đầu tiên mà chị đặt ra cho chúng mình nhá. Đây sẽ là một cái câu hỏi sát sườn à, gọi là gì ạ? Đáp ứng đúng cái yêu cầu luôn này, sát sườn luôn này. Đó là các em đang cần phải ôn tập những cái văn bản nào ạ? Các bạn đang cần ôn tập những văn bản nào? Thật ra ấy, thì ở đây chị cũng đang có cái phân phối chương trình ngữ văn lớp 9 Và chị cũng đã gọi là gì ạ? Nắm được rằng là ở cái giai đoạn này thì chúng mình cần phải ôn tập những văn bản nào rồi Thế nhưng chị biết rằng là từng trường ấy thì sẽ đưa ra một cái phần đề cương riêng Sẽ có giới hạn về kiến thức riêng Nên thành ra là chị cũng muốn là gì ạ? à, chị cũng có muốn chị cũng muốn là là là các bạn sẽ có thể là đề xuất những cái văn bản ở đây để chúng mình cùng với nhau ôn tập được không ạ à ok rồi chị có thể giải thích cho em câu nói em ơi một xíu nữa nhá hoặc nếu không thì một xíu nữa có thể nhắn riêng về cho chị chị sẽ hỗ trợ cho tống chi nha em cứ yên tâm được không ạ rồi mùa xuân nho nhỏ đi ạ Mùa xuân nho nhỏ và viếng lang bác Là hai văn bản mà các bạn đang bầu chọn nhiều nhất. À cả sang thu của nhà thơ Hữu Thỉnh nữa Mùa xuân nho nhỏ viếng lăng bác <laughs> Nói với con sang thu À ôn bài sang thu được không ạ à? Em không hiểu chị ơi Sang thu đi ạ à, sang thu đi ạ à. <laughs> Rồi ok Để đáp ứng nguyện vọng Được không ạ à? Đang tính là không biết là có nên ờ, mở một cái chiến dịch Gọi là ôn tập học giữa học kỳ một Giữa học kỳ 2 cùng với các bạn lớp 9 không đây nếu như mà ngày hôm nay mà các bạn mà kéo được cho chị khoảng 100 người bạn Gọi là 100 bạn đang xem trong phần phát trực tiếp này Thì có thể là chị sẽ nghĩ đến việc là sẽ có một cái chiến dịch cho chúng mình Để chúng mình cùng với nhau gọi là gì ạ? Gọi là ôn tập cái kiến thức giữa học kỳ 2 Đấy nếu như mà các bạn thực sự cảm thấy uh, nó là một cái cơ hội được không nào? Thì hãy kêu gọi những người bạn trong lớp của mình nhanh chóng vào đây tham gia cùng với chị Hiên. Được không ạ? Ok nhất trí Rồi rồi ok ạ à. Thế thì các bạn ơi Chúng mình thấy rằng là qua một cái khảo sát vừa rồi cùng với các em á thì các bạn có thể thấy là chúng ta có những cái văn bản mà các bạn đang quan tâm sẽ bao gồm thứ nhất là mùa xuân nho nhỏ. Mùa xuân nho nhỏ. Đúng không ạ? Của nhà thơ Thanh Hải. À, đúng không ạ? Đây là văn bản đầu tiên nhá. Đúng chưa? Văn bản số 2 đó chính là gì ạ? Đó chính là À đó chính là viếng lăng bác Viếng lăng bác Của nhà thơ Viễn Phương Được không nào? Viễn Phương Ok chưa? Tiếp theo đó chính là Nói với con Nói với con của tác giả nhà thơ Y Phương. Đúng không nào? Và các bạn ơi, chúng ta có thêm một cái văn bản nữa, đó là bài thơ Sang Thu. Được không ạ? À? Của nhà thơ Hữu Thỉnh các em nhá. Ok chưa nào? Được không ạ? À? Bài thơ Sang Thu của nhà thơ Hữu Thỉnh. Thì các bạn có thể thấy ở đây là chúng ta có cụ thể là gì ạ? Chúng ta có cụ thể là bốn cái tác phẩm này. Đúng chưa nào? Chúng ta có cụ thể ở đây là bốn cái tác phẩm này. Ok chưa ạ? Và các bạn ơi, chị muốn hỏi thêm một cái câu hỏi này nữa. Đây cũng là một cái câu hỏi rất là quan trọng và chị muốn các bạn là sẽ cố gắng trả lời chính xác nhất có thể cho chị nha. Đó là hiện tại các bạn đang cần phải ôn tập theo hình thức đoạn văn hay là hình thức bài văn ạ? Đây là câu hỏi tiếp theo này. Nào, ở thời điểm hiện tại thì các bạn đang cần ôn tập theo hình thức bài văn hay là hình thức đoạn văn ạ? Chị nhắc lại nhé, đây cũng là một cái câu hỏi hết sức quan trọng Và các bạn hãy trả lời cho thật là chính xác Được không nào? Các bạn hãy trả lời cho thật là chính xác À, các bạn đang cần phải ôn tập theo hình thức đoạn văn hay là hình thức bài văn ạ? Chị nhắc lại nhé đây là một trong những cái câu hỏi cũng rất là quan trọng đối với chúng ta. Bởi vậy mà chị nghĩ rằng các bạn cũng cần phải trả lời thật là chính xác. Được không nào? Chúng mình ơi, nào các bạn đang ờ, các em các em đang à không ai ra bài nữa ạ. À. Vậy là ở đây chúng ta có thể thấy là chúng ta đều đang làm theo hình thức đó là đoạn văn đúng không? Ok, chúng ta sẽ cùng xem để khảo sát đã. Được chưa ạ? Đấy là có thể là là chúng ta sẽ cùng khảo sát để rút ra được cái cái mong muốn của các bạn ở cái thời điểm này đó là các em đang muốn là chúng ta cùng với nhau triển khai những cái vấn đề này theo hình thức đoạn văn hay là hình thức bài văn thì từ đấy chị Hiên cũng sẽ có được một cái sự chủ động trong phần chia sẻ kiến thức cùng với các bạn không phải chỉ là kiến thức về tác phẩm mà biết đâu chị Hiên lại có thể làm nhiều hơn thế Đó là chia sẻ với các bạn về kiến thức phương pháp thì sao Đúng không? Nhưng mà trước tiên là đấy Cứ khảo sát như thế Để tất cả chúng ta cùng gọi là gì ạ Rõ ràng nhất Ở trong cái nội dung này Và bên cạnh đấy cũng là cái gì ạ Cũng rõ ràng ở trong cái phần về cấu trúc đề của chúng ta Đang cần phải giải quyết ở thời điểm hiện tại Yên tâm chị sẽ còn phát trực tiếp thêm cùng với các em Nên các em cứ hết sức bình tĩnh Chị nghĩ rằng dù là viết đoạn văn hay là viết vài văn Thì cái phần quan trọng nhất của chúng ta vẫn phải là gì ạ? Vẫn phải là... À, vẫn phải là làm rõ được về kiến thức nền của từng tác phẩm Các em đã biết phương pháp để chúng ta có thể học kiến thức nền chưa? Các bạn đã bao giờ gọi là được chia sẻ về một cái phương pháp các bạn đã bao giờ được chia sẻ về một cái phương pháp để chúng ta có thể học kiến thức nền chưa ạ? Trong khi chúng ta đều biết rằng là kiến thức nền là một trong những cái nội dung cực kỳ cực kỳ quan trọng. Bởi vì nó sẽ là những cái dữ liệu rất là tốt để chúng ta làm gì ạ? Nó chính là những cái dữ liệu rất là tốt để chúng ta có thể chúng ta có thể dựa vào đó và chúng ta viết. Đúng không ạ? Nếu như không không có kiến thức nền bài của các bạn dù có viết hay đến đâu đi chăng nữa thì cũng sẽ thiếu đi mất cái chất ý. Bởi vì là nếu như chúng ta thấy là xét một cái bài văn đó thì người ta sẽ xét đến hai cái phương diện. Một là cái chất văn và hai là cái chất ý. Và cái chất ý này nó sẽ đáp ứng cho việc là nó đúng và nó đủ. Được không ạ? Bên cạnh đấy thì chúng ta cũng có thể sử dụng những cái phần đó là gì? ạ à, chúng ta cũng có thể sử dụng những cái phần lời dẫn dắt của các bạn được không ạ những cái lời dẫn dắt của các bạn để làm gì ạ để các bạn có thể làm cho cái bài viết của mình mượt mà và trôi chảy hơn thế thì ở đây các bạn sẽ chú ý là gì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị cái kiến thức nền này chính là góp phần quan trọng để tạo nên chất ý của bài viết nếu bài viết mà chỉ có chất văn thì đấy là một cái bài viết sáo rỗng hay nói cách khác là làm siết ngôn từ hay dùng một cái từ ngữ gần hơn nữa với các bạn thì nó là chém gió được không ạ thế nên là chị thì chị cho rằng là cái kiến thức nền này là một cái cực kỳ quan trọng nha nhưng có một cái điều hơi đáng buồn một chút xảy ra đấy là các em lại kho không hề coi trọng về cái nội dung kiến thức nền này mà các bạn học trong cái tâm thế là một là các bạn học thuộc hai là có nhiều bạn không hiểu kiến thức nền là gì và nó có vai trò như thế nào trong cái phần bài viết của mình. Nên thành ra là các bạn không có đảm bảo được về cái cái việc học kiến thức nền. Ngày hôm nay chị Yên xin phép đưa cho các bạn một cái phương pháp để các em có thể học kiến thức nền. Và nếu như các bạn cảm thấy hiệu quả thì các bạn có thể thử áp dụng những phần kiến thức nền này nhá. Khi mà chúng ta học về kiến thức nền thì các bạn sẽ thấy là thường chúng ta sẽ phân loại những cái nội dung kiến thức cần phải làm rõ ra. Thứ nhất, các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có số 1 đó là thông tin về tác giả. Đúng không ạ? Phải không ạ? Các bạn sẽ được cung cấp thông tin đầu tiên là thông tin về tác giả. Số 2 đó là thông tin về tác phẩm. Và các bạn cũng có thể chủ động xây dựng những cái cây sơ đồ tư duy theo sơ đồ cây để các bạn có thể triển khai lại với những cái tác phẩm mà các bạn đã được học nhé. Thì ở đây chúng ta có thể thấy này, Tác giả ở đây thì chúng ta sẽ chia ra thành hai cái khía cạnh. Một là về tiểu sử con người. Thứ hai là về sự nghiệp sáng tác. Đó, nên chia ra. Các em nhá, nên chia ra. Được không nào? Về tiểu sử con người thì chúng ta có thể chia ra thành quá trình trưởng thành. Đúng không? Quá trình trưởng thành còn về con người thì các bạn có thể chú trọng đến về cái tính cách, những đặc điểm về con người của người nghệ sĩ đó. Khi mà các bạn chia như thế này rồi nhá Thì các em sẽ thấy là cái việc học của chúng mình sẽ trở nên khoa học hơn rất nhiều Thay vì việc chúng ta cứ mờ mịt trong một đống kiến thức về tác giả Và chúng ta cứ nhớ được cái này chúng ta lại quên mất cái kia thì bây giờ khi mà các bạn hệ thống được nó thành những cái ý như thế này Thì chị cho rằng là nó là một trong những cái điều kiện rất là tốt Để các bạn có thể ghi nhớ kiến thức nền vững chắc Cái mà chị đang muốn nói đến ở đây nó là sự vững chắc em ạ Nhá Và sự nghiệp sáng tác thì thường chúng ta sẽ nhắc tới những cái Ví dụ như là về quá trình sáng tác Đúng không? Về quá trình sáng tác có thể là chúng ta sẽ biết về đề tài mà tác giả đó thường viết là gì. Chúng ta sẽ biết về phong cách nghệ thuật. Chúng ta sẽ biết về quan điểm sáng tác. Và chúng ta cũng có thể biết về những cái tác phẩm tiêu biểu. Đó. Đúng không các em? Thì chị cho rằng đây chính là những cái đây chính là những cái ý mà chúng ta nên vạch ra nếu như các bạn tìm hiểu về một tác giả Thay vì đấy, như chị Hiên vừa nói, rất là mờ mịt trong việc ghi nhớ kiến thức nền bởi vì thấy úi chao. Ôi Kiều nhiều kiến thức nền quá và mình không biết đặt để nó thế nào mình không biết là phải ghi nhớ theo từ khóa như thế nào và chính cái điều đó làm chúng ta bị cực kỳ bối rối trong việc học kiến thức nền được không ạ tiếp theo nhá về tác phẩm thì các bạn có thể thấy là về tác phẩm thì chúng ta có hai cái vấn đề chính thứ nhất đó là về thông tin tác phẩm đúng không các em? Thông tin tác phẩm này thì sẽ là hoàn cảnh sáng tác, xuất xứ, mục đích sáng tác và cái phần kiến thức nặng nhất đối với các bạn khi tiếp cận với bất cứ một cái phần văn bản nào. Đó chính là về nội dung của văn bản đó, nội dung của tác phẩm đó. Đúng không ạ? Thì cái nội dung này nếu như mà là thơ thì chúng ta có thể chia ra là theo cái bố cục các đoạn còn nếu là chuyện thì chúng ta có thể chia ra thành hệ thống các cái nhân vật ở trong chuyện đó hoặc là theo những cái phương diện như là tình huống chuyện, nhân vật chuyện, vân vân. Thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá. Có phải bình thường kiến thức nền mà các bạn được học sẽ là những cái này không ạ? Nào, có phải bình thường kiến thức nền mà các bạn thường học chính là cái này không? Có đúng là cái này không các em? Có đúng là cái này không ạ? Có phải đây chính là cái phần kiến thức nền mà các bạn thường học không ạ? chị Hiên thì chị Hiên cho rằng bên cạnh thông tin về tác giả tác phẩm thì chúng ta cũng cần phải chuẩn bị thêm một cái nguồn kiến thức nữa. Và cái nguồn kiến thức này sẽ là nguồn kiến thức giúp cho phần bài viết của các bạn trở nên sâu và hay. Đó chính là kiến thức liên hệ mở rộng. À, được không ạ? À? Liên hệ mở rộng ở đây thì bao gồm những dạng Ví dụ như là những cái nhận định về tác giả. Được không? Về tác phẩm, những cái tư liệu liên quan đến tác giả. Được không ạ? Tác phẩm. Ok không? Hay là chúng ta sẽ có thêm cả những cái phần về lý luận văn học nữa đương nhiên là cái kiến thức liên hệ mở rộng này sẽ phải là cái phần kiến thức liên hệ mở rộng, phải là phần kiến thức mà chúng ta sẽ tự sưu tầm. Và đương nhiên đó phải là một cái quá trình tìm tòi. Phải đọc, đúng không ạ? Phải tìm hiểu, phải ghi chép lại, phải lĩnh hội nó thì chúng ta mới có thể vận dụng nó một cách phù hợp vào trong cái phần bài viết của chúng ta được. Thì đây các bạn ơi, chúng ta sẽ có đối với chị thì học kiến thức nền không phải là chỉ dừng lại ở học về tác giả tác phẩm đâu mà chúng ta sẽ có thêm cả những phần kiến thức liên hệ mở rộng nữa. Thì đây chính là cách mà chị Hiên vẫn thường chuẩn bị kiến thức nền cho một bài, cho một văn bản. Bởi vì chị cho rằng là bây giờ mình muốn xây một cái nhà Bên cạnh việc mình có phương pháp Phương pháp ở đây chính là cái tấm bản đồ thiết kế Cái bản thiết kế Thì cái điều quan trọng nhất là tôi phải có đủ gạch Phải có đủ xi, si, đủ cát Đúng không ạ? Thì ở đây cái si cát cạch đấy, tất cả những cái nguồn nguyên liệu ấy, để có thể coi cái nguyên vật liệu ấy, thì đều là những cái mà chị đang đưa ra ở đây cùng với chúng mình. Vậy nên từ trước đến giờ các bạn đã học về kiến thức nền như thế nào? Thì chị rất hy vọng sau buổi ngày hôm nay với cái sự định hướng của chị Hiên thì các em cũng đã có được cho mình những một cái gọi là sườn để chúng ta thiết lập về kiến thức nền của từng văn bản và từ cái việc đó thì các bạn có thể chủ động là học kiến thức nền thật là chắc, thật là vững và tích lũy thật được là gì ạ? Được thật là nhiều kiến thức để chúng ta sẵn sàng cho phần viết bài nhá. Thì đây, đây là một trong những cái cách mà chị hay thiết lập kiến thức nền của từng bài. Các em có thể chủ động tham khảo nhá. Bây giờ thì không để các bạn phải chờ đợi thêm nữa. Chị Hiên sẽ áp dụng cái phần này luôn vào trong việc giới thiệu với các bạn một cái văn bản mà vừa rồi các bạn cứ thắc mắc và băn khoăn nói với chị quá nhiều Đó là các bạn đang hỏi chị về Sang thu của nhà thơ Hữu Thỉnh Thế thì bây giờ cùng đến với cái văn bản đấy được không ạ? À? Nhá, cùng đến với sang thu của nhà thơ Hữu Thỉnh được không ạ? À? Chúng mình cùng đến với sang thu của nhà thơ Hữu Thỉnh nhá Được không các em? Cùng đến với sang thu của nhà thơ Hữu Thỉnh nhá Rồi chúng ta có văn bản sang thu sang thu của nhà thơ Hữu Thỉnh Các em ơi, đương nhiên là chị Hiên cũng không thể nào mà có đủ thời gian để phân tích cùng với các bạn chi tiết giống như là đối với các bạn học sinh ở trong khóa học đâu. Nhưng mà chị cũng luôn luôn trên một cái tiêu chí là nếu như đã quyết tâm để có thể hướng dẫn cho các bạn bất cứ một cái phần kiến thức nào thì cái mục tiêu cao nhất cũng là mong muốn các bạn phải hiểu cái bài này. Các em nhá. Thế thì cái mục tiêu của chị Hiên ngày hôm nay trong một cái buổi đầu tiên ôn tập giữa học kỳ 2 lớp 9 cùng với các bạn. Mục tiêu sẽ là để cho các bạn yêu thích cái bài sang thu và để cho các bạn có thể hiểu cái bài sang thu. Ở đây có bạn nào quyết tâm cùng với chị Hiên là sau buổi ngày hôm nay là nếu như chưa hiểu về bài sang thu thì sẽ hiểu về bài sang thu. Và có bạn nào quyết tâm là nếu như mình đã hiểu về sang thu rồi thì mình sẽ còn hiểu sâu hơn và mình yêu cái bài này hơn không ạ? Có bạn nào quyết tâm không? Nếu mà quyết tâm thì thả tim hộ chị Hiên cái Chị Hiên nhìn thấy tinh thần cho kỳ thấy rừng rực cái <laughs> Nhất rất là nhanh Bây giờ chúng ta đã là tháng 3 rồi Chỉ còn khoảng tầm 2 tháng nữa thôi Là các bạn đã chính thức bước vào cái kỳ thi quan trọng nhất rồi Đúng không ạ? À rồi chiếc lược ngà nữa nha chị Đấy nhiều yêu cầu lắm nhá cứ bình tĩnh sẽ cố gắng là đáp ứng được hết tất cả những cái yêu cầu của các bạn thế nhưng bây giờ là phải để cho thấy cái sự quyết tâm hừng hực khí thế của chúng mình cái đã nhở rồi rất là nhiều tim đang được thả và chứng tỏ một điều rằng các bạn đang thực sự rất cần cái lượng kiến thức này được không ạ ok các bạn ơi thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau tìm hiểu một chút nhá nếu như chúng ta tìm hiểu về về cái bài này thì các bạn sẽ thấy là cái sơ đồ cây mà tôi xây dựng đúng không ạ? Trước tiên sẽ là về tác giả hữu thỉnh. Đúng không? Bởi vì là tác giả của bài thơ này là nhà thơ hữu thỉnh mà. Đúng không ạ? Thế thì ở đây chúng ta có thể thấy rằng là bình thường ạ, nếu như để hỏi rằng giữa hai cái khía cạnh là tiểu sử và cuộc đời và sự nghiệp sáng tác thì chúng ta sẽ quan tâm tới cái yếu tố nào nhiều hơn. Thì chị luôn nói với các bạn ấy rằng là nếu như mà đối với cái lượng kiến thức thực tế mà để đưa vào nhiều ở trong phần bài viết của các bạn ấy thì chúng ta sẽ thường là quan tâm tới sự nghiệp sáng tác nhiều hơn. Thế thì đối với hữu thỉnh nhá, tôi sẽ lựa ra một vài từ khóa và chị vẫn hay học kiến thức nền theo hệ thống từ khóa có một cái cách học kiến thức nền của chị khá là hay mà chị cũng muốn chia sẻ cho các bạn. Đấy là trước tiên là chị sẽ thiết lập các cái từ khóa đã. Ví dụ về nhà thơ Hữu Thỉnh nhá, sẽ có một cái bộ từ khóa như sau. Thứ nhất, đó chính là từ khóa quân đội. Đó. Được không nào? Thứ hai, đó là từ khóa con người. Cuộc sống nông thôn. mùa thu được không thứ ba đó là gì ạ à, mộc mạc dân dã dân dã mộc mạc dân dã tinh tế mộc mạc dân dã tinh tế Ok chưa ạ? Và cái tiếp theo một cái nhận định đó là thơ là kinh nghiệm sống. Được không ạ? Thơ là kinh nghiệm sống. Đó. Thì ở đây là bộ từ khóa mà tôi lựa chọn cho tác giả Hữu Thỉnh. Thế sau khi tôi đã lựa chọn xong cái bộ từ khóa cho tác giả Hữu Thỉnh rồi thì tôi bắt đầu là tôi viết không hẳn là viết mà tôi sẽ tiến hành đó là tôi diễn đạt lại bằng lời văn của tôi. Ví dụ nhé, trong nền văn học Việt Nam hiện đại, nhà thơ Hữu Thình được biết đến là một nhà thơ trưởng thành từ quân đội. Được không ạ? Đề tài mà người nghệ sĩ này thường viết đó là đề tài về con người, về cuộc sống ở nông thôn và về mùa thu. Phong cách thơ của ông mang đậm hồn quê Việt Nam mộc mạc dân dã nhưng vô cùng tinh tế. Và nói về quan niệm của nhà thơ này thì ông cho rằng thơ là kinh nghiệm sống. Đó, kiểu thế. Được không ạ? Thì các em ơi, đương nhiên là mỗi người thì sẽ có một cái cách học. Và ở đây thì trên một cái tinh thần đóng góp rất là tích cực thì chị chia sẻ về cái cách học kiến thức nền của chị thôi. Để từ đấy chúng ta có thể là áp dụng vào và chúng ta cũng có thể là chủ động là học cái kiến thức nền dựa trên những cái sự hướng dẫn mà chị đưa ra cùng với các em. Đơn giản là như vậy. Và về tác giả là chị hay làm như thế, chị hay lựa ra những cái từ khóa, sau đó bắt đầu dùng lời văn của mình là tự diễn đạt lại. Và thậm chí là học kiến thức nền là mình có thể đọc to lên, mình nói lại theo cái hiểu biết của mình giống như là một cái bài thuyết minh những cái sự hiểu biết của bạn về người nghệ sĩ đó kiểu kiểu như vậy nhá ok chưa nào thì ví dụ đấy là về tác giả hữu thỉnh được chưa ạ? Bây giờ chúng ta sẽ có về tác phẩm sang thu Chúng ta sẽ có về tác phẩm nhé Thì ở trong tác phẩm này đương nhiên cái yếu tố quan trọng nhất Đó là chúng ta cần phải tìm hiểu về hoàn cảnh sáng tác Được không ạ? Chúng ta sẽ cần phải đi tìm hiểu về hoàn cảnh sáng tác Thì các bạn có thể thấy là hoàn cảnh sáng tác của bài thơ này được viết vào nhớ năm thôi ạ. Cái này rất quan trọng. 1977. Các bạn ơi, tại vì sao mà chị nói với các bạn là chúng ta chỉ cần nhớ năm thôi? Bởi vì các em có thể thấy là nếu như nói về nền văn học Việt Nam hiện đại thì chúng ta sẽ thấy đó là một cái nền văn học mà sẽ được đánh dấu từ cái dấu mốc là từ năm 1000 năm 1900 đúng không? Thì các bạn sẽ nhìn thấy nhé Chúng ta có một cái tiến trình như thế này Đó Lấy cái dấu mốc để phân định này Đó sẽ là giai đoạn năm 1945 Trước 1945 Hay còn gọi là trước cách mạng tháng 8 Ok chưa ạ? Từ 1945 cho đến 1954 Đây là kháng chiến chống Pháp Và từ 1954 cho đến 1975 đây là kháng chiến chống Mỹ. Và 1975 đó chính là gì ạ? Chúng ta thống nhất hai miền Nam Bắc giải phóng đất nước. Thế thì từ 1945 cho đến Hất tiếp tục về sau, đó là cái quá trình đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội đổi mới đất nước. Đúng chưa ạ? Thế thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị một điều là gì? Các bạn sẽ chú ý giúp cho chị một điều nhá. Đó là các bạn có thể biết được cái năm sáng tác và các bạn sẽ suy ra được luôn nhá các bạn sẽ suy ra được luôn về cái cái cái hoàn cảnh ra đời lúc đấy là như thế nào thì các em có thể thấy là năm 1977 đó là gì ạ à đó là cái giai đoạn mà nước ta đã giành được thống nhất hai miền Nam Bắc đúng không và theo cái cái điều mà nhà thơ Hữu Thỉnh chia sẻ đó chính là gì nhỉ đó chính là đây là một trong những mùa thu đầu tiên của người lính bước ra khỏi chiến tranh Suốt ngày, người lính ở trong thời chiến phải đối diện với tiếng súng nổ, với tiếng bom rơi, với tiếng động cơ phản lực. Chính vì vậy mà có lúc nào đó không phải nghe âm thanh ấy thì quả là quý giá vô cùng. Đó thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy Ngay lập tức là nhìn vào năm thôi Và dựa vào cái phân kỳ lịch sử văn học chị vừa đưa ra đây cho các bạn Là các bạn đã biết được là là gì ạ Là cái hoàn cảnh sáng tác là như thế nào rồi Thì bây giờ thay vì việc là chúng ta phải nhớ rất là khó nhọc từng chút từng chút một thì các em có thể ghi nhớ cho chị theo cái phân kỳ lịch sử văn học như thế này Sau đó chúng ta đặt cái năm đó xem là nó rơi vào cái khoảng thời gian nào Thì chúng ta sẽ biết được ngay về cái hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm đấy Ok chưa? nhá Chú ý giúp cho chị nhá Thì đấy là về cái phần là tác giả tác phẩm Được không ạ? À? Đấy là về phần tác giả tác phẩm Được chưa nào? À, các bạn có thể thấy là thơ ca từ trước đến giờ thì uh, viết rất là nhiều về mùa thu Đúng không ạ? Viết rất nhiều về mùa thu Không biết là các em đã từng biết đến bài thơ nào mà có nhắc tới hình ảnh mùa thu hay là viết về mùa thu không ạ? Các bạn có biết không? Các bạn có biết một cái một cái bài thơ nào đó mà mà viết về mùa thu hay là có nhắc tới mùa thu không ạ? Có lẽ là bởi vì mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm chăng? Chúng ta đều biết rằng là gì ạ? Chúng ta đều biết rằng là uh, có một cái người nghệ sĩ đã từng viết khi trời thu xanh ngắt, khi khói thu xây thành, khi gió thu xe lạnh, khi khí thu hưu hắt tiêu sơ, khi những xúc cảm của mùa thu làm trở dậy những cảm xúc trong tâm hồn người nghệ sĩ, ta chợt nhận ra mùa thu đã đi vào trong thi ca như một đề tài bất tận của muôn đời. Không phải cái nắng bỏng rát của mùa hạ, cũng không phải cái lạnh đến tê lòng của mỗi đợt gió đông. Và những cái gì ạ? Những cái sự nhẹ nhàng man mác của mùa thu đã trở thành niềm cảm hứng cho biết bao nhiêu người nghệ sĩ. Và có lẽ cũng chính bởi điều đó mà đã có rất nhiều những thi phẩm viết về mùa thu từng ra đời. Đúng không ạ? Chúng ta biết tới bài thơ Tiếng Thu của nhà thơ Lưu Trọng Lư với hình ảnh của con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô. Đúng không ạ? Chúng ta đã biết tới uh, hình ảnh một mùa thu mới, mùa thu nay khác rồi. Tôi đứng vui nghe giữa núi đồi. Đúng không ạ? Rất nhiều những người nghệ sĩ đã viết về mùa thu. Và các bạn ơi, đến với bài thơ Sang Thu của nhà thơ Hữu Thình, thì chúng ta lại thêm một lần nữa được sống trong một cái khoảnh khắc giao mùa tuyệt diệu từ mùa hạ sang mùa thu. Để rồi qua đó, bên cạnh là việc chúng ta sẽ yêu thêm một cái mùa ở trong năm thì chúng ta còn nhận được những cái bài học chiêm nghiệm từ cuộc đời mà Hữu Thình đã gửi gắm trong những tiếng thơ của mình. Thế nên nếu như để đến với sang thu của nhà thơ Hữu Thình, chúng ta sẽ không thấy rằng đây là một cái bài thơ khó học, mà hãy mở lòng để đón nhận một cái khoảnh khắc kỳ diệu mà đất trời đã ban tặng, được không nào? Các bạn ơi, một trong những cái yêu cầu khi mà chúng mình học thơ là yêu cầu các bạn phải thuộc thơ. Nhá, kể cả là đề bài nếu có chăng người ta trích ra cái phần đoạn thơ cần phân tích thì cũng làm ơn hãy thuộc thơ. Bởi vì khi các bạn thuộc thơ là các bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn rất là nhiều trong cái quá trình chúng mình phân tích. Được không ạ? các bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn rất nhiều bởi vì là dường như mình biết được rằng mình làm chủ được bài thơ đó. Chẳng hạn như đối với bài thơ Sang Thu của nhà thơ Hữu Thỉnh chẳng hạn. Các bạn sẽ biết được ngay là cái bài thơ này, đúng không? Chúng ta sẽ biết được ngay là cái bài thơ này bao gồm mấy khổ thơ và mỗi cái khổ thơ thể hiện một cái nội dung như thế nào. Hoặc thậm chí ngay từ khi nghe tới Sang Thu của nhà thơ Hữu Thỉnh thôi thì các bạn đã phải ngay lập tức đọc được vanh vách cái bài thơ đó rồi. Nhá. Thế thì chúng mình sẽ cùng đọc lại bài thơ Sang Thu của nhà thơ Hữu Thỉnh với chị được không nào? Bỗng nhận ra hương ổi, phả vào trong gió xe, sương trùng trình qua ngõ, hình như thu đã về. Sông được lúc rành ràng, chim bắt đầu vội vã, có đám mây mùa hạ, vắt nửa mình sang thu. Vẫn còn bao nhiêu nắng, đã vơi dần cơn mưa, sấm cũng bớt bất ngờ trên hàng cây đứng tuổi có ba khổ thơ đúng không? Và ngay lập tức mình chia luôn về cái phần nội dung. Ở trong phân định ở trong phân tích thơ thì à, có lẽ là cái phần mà chị vẫn hay nhấn mạnh cùng với các em đó là điều quan trọng nhất là chúng ta cần phải chia được bố cục của bài thơ đó. Được không ạ? Hay là ví dụ chúng ta có được giao phân tích một cái đoạn thơ thì điều quan trọng nhất mà các bạn cần phải làm được đầu tiên là chúng ta phải chia phân tích bởi vì chúng ta không thể nào mà vứt ngay lập tức đúng không ạ chúng ta không thể nào vứt ngay lập tức cả cái bài thơ đó lên trang giấy sau đó viết một cái gọi là gì một cái phần phân tích dài ơi là dài mà không có một cái sự chia tách thành các ý phân tích là chia tách thành các ý nhỏ và đi sâu thế nên là các bạn hãy hết sức chú ý giúp cho chị điều này hiện tại thì chị vẫn đang tuyển sinh lớp cấp tốc đấy ạ nếu mà bạn nào có có cái nhu cầu muốn được tham gia cùng với team chị Hiên để ôn tập 9 lên 10 thì chúng mình có thể tham khảo về khóa học này nhé. Bởi vì nói thật là đôi khi lỡ hẹn 1 giờ ngày sau muốn gặp phải chờ trăm năm. Chị nói thật đối với các em cái ngưỡng 9 lên 10 thực sự nếu như để hỏi chị chia sẻ thì chị cho rằng đây là một cái ngưỡng hết sức khó khăn đối với các bạn và cực kỳ áp lực đối với các bạn. Bởi vì ít ra các anh chị lớp 12 thì còn nhiều cái nguyện vọng để có thể lựa chọn vào một trường đại học. Thế nhưng mà chúng ta bây giờ là ở cái thời điểm mà bây giờ chúng ta cũng không thể nào lựa chọn một cái con đường nào khác ngoài việc là phải thi để có thể đến một cái ngôi trường cấp 3 học ở đó để hoàn thành cái chương trình phổ thông cơ. Thế nên là là cực kỳ áp lực chị hiểu hơn ai hết về tất cả những cái áp lực của các bạn. Và rất mong có thể được san sẻ những cái áp lực đó cùng với chúng mình nhé Được không nào? Rồi, thế thì bây giờ quay trở lại với bài thơ sang thu của nhà thơ Hữu Thỉnh Như đã nói là chúng ta sẽ có ba khổ thơ Được không ạ? Và các bạn sẽ thấy chúng ta có cái khổ một Được không? Khổ một của chúng ta với cái nội dung chính Đó là những tín hiệu giao mùa Nhá những tín hiệu giao mùa những tín hiệu giao mùa à, được không nào những tín hiệu giao mùa khổ hai mình sẽ gọi tên ra sau đó mình sẽ triển khai giống như kiểu diễn dịch ấy thì như thế sẽ rất là dễ để viết khổ hai chúng ta sẽ có đó chính là quang cảnh thiên nhiên lúc sang thu quang cảnh thiên nhiên lúc sang thu được không nào quang cảnh thiên nhiên lúc sang thu vậy thì khổ thứ ba nội dung của chúng ta sẽ là gì nhỉ các bạn nhỉ đó chính là những suy ngẫm của tác giả khổ ba nhá đây là khổ hai và cuối cùng khổ ba. Những suy ngẫm những suy ngẫm của tác giả. Đó, được không nào? Thì đây sẽ là cái phần nội dung mà chúng mình cần phải làm rõ ở trong bài thơ Sang Thu của nhà thơ Hữu Thỉnh nào vừa rồi bạn nào mà cứ băn khoăn thắc mắc với chị Hiên là chị ơi em thấy bài Sang Thu của nhà thơ Hữu Thỉnh khó hiểu quá em chưa hiểu được hay em chưa hiểu sâu thì tập trung vào đây nhá bởi vì đây chính là cái phần nội dung cực kỳ trọng tâm mà ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu đây được chưa ạ tập trung vào đây cho chị được không nào gọi là với một cái phương châm là học một lần là mình sẽ nắm được khoảng gọi là 60 đến 70% kiến thức luôn nhá. Nào các bạn ơi, được không ạ? À? Bây giờ tập trung vào đây nhá. Trước tiên chúng ta có khổ một. Đó là những tín hiệu giao mùa. Được không ạ? À? Những tín hiệu giao mùa. Thì ở đây chúng ta có thể thấy chúng ta có bốn câu thơ là bỗng nhận xa hương ồi phả vào trong gió xe, sương trùng trình qua ngõ hình như thu đã về Thế thì các bạn có thể thấy là nếu như mà chúng ta phân tích thơ á, thì các bạn sẽ bám sát vào những cái yếu tố sau cho chị này. Đó là hình ảnh. Đó là cách sử dụng từ ngữ. Đó là cái việc sử dụng những cái biện pháp tu từ. Đó cũng có thể là cách người ta gieo vần nhịp điệu. Đó là chủ thể chữ tình. Đó, thì đấy là những cái vấn đề mà các bạn cần phải quan tâm nhá. Thế thì bây giờ ở trong cái khổ một này chúng ta gọi tên khổ một là những tín hiệu giao mùa. Thế thì những tín hiệu giao mùa được nhắc đến ở đây là cái gì đây ạ? À, nó là hương ổi. Phải không nào? Đầu tiên là hương ổi. Đầu tiên là hương ổi. Đúng không ạ? Sau đó là cái gì ạ? À, đầu tiên là hương ổi nhá. Sau đó là cái gì đây? Sau đó là cái gì? Sau đó là làm gió xe. Đúng không? Sau đó là gió xe. Là hương ổi này, là gió xe này, là xương trùng trình này, là xương. Đó, được không ạ? À? Những cái tín hiệu báo hiệu mùa thu về. Tại sao lại là hương ổi ạ? À? Bắt đầu mình đặt ra những cái câu hỏi À, bởi vì đây là một cái mùi hương gợi nhớ. Đây là gì ạ? À, thường thì là thường thì là ổi à, sẽ chín vào mùa thu. Và đây là một cái mùi hương gợi nhớ đến tuổi ấu thơ. Nó giống như mùi của bờ bãi, mùi của con trẻ, sộc thẳng vào những miền thơ ấu thân thiết trong tâm hồn của chúng ta. Tôi vẫn còn nhớ là nhà văn người Nga Elila Erembua có viết trong những cái dòng viết của mình về một cái mùi hương rất đặc trưng của nước Nga. Đó là gì ạ? Lòng yêu nước bắt đầu từ lòng yêu những thứ tầm thường nhất. Yêu cái cây trồng ở trước nhà, yêu cái phố nhỏ đổ ra bờ sông, yêu vị thơm chua mát của trái lê mùa thu hay mùa cỏ thảo nguyên có hơi rượu mạnh. Có nghĩa là cái cái mùi, cái vị gì ạ? Vị thơm chua mát của trái lê mùa thu. Nó đã tạo ra một cái ấn tượng đối với Elila Erembua nói riêng và những người dân Nga nói chung khi nhắc về những miền đất quê hương xứ sở của họ. Còn đối với người Việt đặc biệt là những làng quê Bắc Bộ thì chúng ta thấy rằng là hương ổi chính là một cái mùi hương mà nó cũng tạo ra cái sự thân thuộc như thế, cái sự thân thương như thế. Thế nên mới nói rằng đây là mùi hương gợi nhớ đến tuổi ấu thơ mà. Nhá, hãy chú ý giúp cho chị là như vậy. Và chúng ta thấy này, sử dụng rất hay. Hương ổi đi kèm với từ bỗng Với chữ bỗng À Bỗng nhận ra hương ổi Để gợi tả một cái cảm giác như thế nào ạ? Đó là một cái cảm giác rất là đột ngột Đúng không nào? Là một cảm giác rất đột ngột, rất ngỡ ngàng Với nhân vật trữ tình À, được không ạ? Rất đột ngột và ngỡ ngàng với nhân vật trữ tình được không ạ? À? Và chúng ta có thể thấy rằng là hương ổi bên cạnh đi với cái từ bỗng lại còn đi với cả cái từ gì ạ? Phả. À, phả vào trong gió xe. Đúng không ạ? Thì các bạn có thể thấy rằng là cái từ phả ở đây á không phải là gì ạ? Không phải là hương ổi gì ạ? À, lan vào hay là gì ạ? À, ở ờ, gì ạ? Chúng ta lại thấy là đi kèm với một cái từ đó là gì ạ? là từ phả để diễn tả một cái làn hương ngào ngạt, sánh đậm và dường như đang lan tỏa khắp không gian. Hãy chú ý về hình ảnh, về cách dùng từ mà bản thân nhà thơ Hữu Thỉnh đã sử dụng ở trong tiếng thơ của mình nhé. Ok chưa nào? Và bên cạnh đấy thì chúng ta còn có một cái hình ảnh nữa. Đó là hình ảnh gió xe. À, hình ảnh gió xe. Gió xe làm tín hiệu thứ hai cho khoảnh khắc giao mùa. Chúng ta đều biết rằng là cứ nhắc tới mùa thu thì chúng ta sẽ nhớ tới cái làn gió heo may đặc trưng của mùa thu đất Bắc, đúng không? Đó là một cái thứ gió khô và thoáng chút xe lạnh. Không biết là các bạn như thế nào nhưng mà bản thân của chị ạ, cứ mỗi khi mà được đón thu về, đặc biệt là trong khoảng 1-2 năm quay trở lại đây, thì ờ, mùa thu của Hà Nội rất là rõ ràng. Và có lẽ mình cũng đã hiểu mình sống ở Hà Nội, mình được cảm nhận mùa thu ở Hà Nội và đặc biệt là mùa thu ở những cái vùng quê Bắc Bộ nữa. Mình cảm thấy được là vì sao người ta lại dành cái tình cảm nhiều như vậy cho mùa thu. Có lẽ mùa thu chính là một cái mùa mà để cho con người ta có được những cái giây phút lắng động sau một mùa hè sôi nổi, một mùa xuân tràn trề sức sống thì mùa thu dường như là thu về thu về tất cả những cái gì đẹp nhất thu về tất cả những cái gì tinh túy nhất mà mình đã trải qua ở một mùa xuân tràn trề sức sống và một mùa hạ vô cùng sôi nổi được không ạ thì một trong những cái đặc điểm để người ta yêu mùa thu và nhận ra mùa thu chính là sự xuất hiện của những cọn gió heo may đặc trưng của mùa thu đất bắc và làn gió heo may ấy, cái làn gió xe ấy đã làm dịu đi cái nắng oi ả gay gắt đến bỏng rát của mùa hạ và làm cho hương ổi dường như đang sánh lại và trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết. Được không ạ? Và tín hiệu thứ ba đó là tín hiệu xương trùng trình qua ngõ. Cảm nhận của tác giả có cái sự thay đổi từ đầu tiên là khứu giác này. Đúng không? cảm nhận bằng khứu giác này đúng không ạ sau đó là đến xúc giác này đúng không và bây giờ thì lại chuyển sang thị giác với cái sự quan sát về gì ạ về cái màn xương của mùa thu xương trùng trình qua ngõ các bạn hãy chú ý nhá nghệ thuật nhân hóa cùng với cái từ lấy trùng trình đã gợi lên một cái vẻ mà phải chị phải dùng cái từ này ạ. Đó là cái sự lãng đãng các em ạ. À, một cái sự lãng đãng. Đúng không ạ? Như là chờ đợi, như là cố ý đang chậm lại đầy lưu luyến của màn xương. Được không nào? Và các bạn ơi, trước cái khoảnh khắc giao mùa đó thì tác giả đã giật mình bối rối để thốt lên rằng hình như thu đã về à hình như thu đã về các bạn có thể thấy là hình như là một cái lối nói giả định phán đoán không chắc chắn với một chút nghi hoặc nhưng lại rất phù hợp để diễn tả về cảm nhận mơ hồ lúc giao mùa với cái sự kết hợp của những từ như là từ bỗng từ phà từ hình như đã thể hiện một cái tâm trạng ngỡ ngàng, vui mừng, hạnh phúc của tác giả trong giây phút giao mùa của vạn vật. Và chúng ta có thể thấy rằng là gì ạ? Đó chính là những cái cảm nhận vô cùng tinh tế của tác giả vào thời điểm khi nhận ra những cái tín hiệu báo hiệu mùa thu sang. Và khi đối diện với những khoảnh khắc ấy, nó là một cái niềm vui. Được không ạ? À? Nó là một cái niềm vui, một cái niềm hạnh phúc vô bờ của tác giả. Niềm hạnh phúc vô bờ của tác giả. Đó, thì ví dụ như đoạn đầu tiên là như vậy. Thế thì với cái phần phân tích của chị Hiên vừa rồi thì các bạn đã thấy nó khoa học chưa? Và cái điều quan trọng hơn chị nghĩ rằng là các bạn có thể gặt hái được đó chính là một cái cách thiết lập về từng ý rất là khoa học. Mình phân tích đầu tiên là những cái hình ảnh hương ổi, đi kết hợp với từ bỗng, kết hợp với từ phả. Sau đó là hình ảnh gió xe, sau đó là hình ảnh xương, sau đó là đi chốt lại về cái cảm nhận của tác về của nhân vật trữ tình, cảm xúc của nhân vật trữ tình. Khi nhận ra những cái tín hiệu của mùa thu về là hương ổi, là gió xe, là màn xương, sau đó khép lại vấn đề. Đây chính là những tín hiệu giao mùa kiểu như vậy. Các bạn ơi, các bạn có hiểu không ạ? à, chị nghĩ rằng là chị đã đang rất là cố gắng để có thể làm khoa học mọi thứ cho chúng mình để chúng mình cũng có thể chủ động thiết lập được những cái nội dung kiến thức nền bởi vì chị tin chắc chắn một điều là các em đã được học cái phần này ở trên lớp rồi đúng không ạ các bạn đã được học bài này ở trên lớp rồi thế nên là cái điều quan trọng bây giờ là gì ạ cái điều quan trọng là bây giờ các bạn gì ạ cái điều quan trọng bây giờ là các bạn cần phải hệ thống cái kiến thức lại thôi À chị ơi em buồn ngủ quá Yến Nhi ơi nếu mà mệt quá buồn ngủ quá thì đi ngủ thôi Nhưng mà chị nói luôn là Tất cả các đối thủ đều học trong khi các bạn đang ngủ Và cái đường đua của chúng mình Sẽ chỉ dành cho những người chăm chỉ thôi Chị biết rằng là Môn văn nó cũng là một cái môn học khá là đặc thù Nó đặc thù ở chỗ là nó thiên nhiều về cảm xúc Thế nên thành ra là có thể khi mà mình Khi mà mình học về những cái phần văn bản đôi khi mình bị chìm vào khoảng cảm xúc quá là mình có thể là sẽ dẫn dễ gây tới cái việc buồn ngủ nhưng mà có một cái cách đánh thức chính bản thân vô cùng hiệu quả đó là tự nhắc nhở với chính mình rằng rất nhiều đối thủ đang học trong khi mình ngủ phải cố gắng thêm một chút để thực sự tỉnh táo và lăn xả vào trong cái phần nội dung kiến thức mà mình đang được tìm hiểu. Chị nghĩ đây không chỉ là một cái lời khuyên của chị dành cho Yến Nhi mà là lời khuyên của chị dành cho tất cả các bạn. Nếu các em mệt các em có thể nghỉ. Nhưng nếu như các bạn đã học thì các bạn cần phải tập trung nhá. Nếu như đã học thì cần phải tập trung. À, chỗ này em, bài này em chưa học à? Thế Hoa ơi, thông qua cái phần giảng vừa rồi của chị thì em có hiểu không? Đấy là đối với một bạn chưa học xem nào, chị thử hỏi Hoa xem nào. Hoa ơi, với cái phần giảng vừa rồi của chị, với cái đoạn đầu tiên thì em có hiểu không? Em có hiểu về bài này không? À, và các bạn khác thì sao? Các em có hiểu và nắm chắc được cái nội dung của khổ thơ thứ nhất chưa ạ? Các bạn đã hiểu và nắm chắc được cái nội dung của khổ thơ thứ nhất chưa ạ? Bởi vì trong bất cứ một lớp học nào của học văn chị Hiên thì cái tiêu chí đặt ra đó là gì? Là các em phải hiểu bài. Nếu như không hiểu thì lại giảng lại, lại làm rõ lại cho đến khi nào các bạn hiểu thì thôi. Đấy, mục tiêu luôn luôn là như thế. À rồi, chị cảm ơn Hoa rất nhiều nhé. Đấy, ai mà cũng như thế thì có phải là là chị Hiên được gọi là gì ạ? Cảm thấy hạnh phúc bao nhiêu phần không? À dễ hiểu lắm luôn ạ à. Ôi xịn thế rất là ok luôn chị ạ à. <laughs> Trời ơi đáng yêu quá Ok thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau đến với cái khổ thơ tiếp theo cùng với chị nhá Chúng mình cùng đến với khổ thơ tiếp theo nhá Với cái khổ thơ thứ hai chị đã nói cùng với các em sẽ là một cái khổ thơ với cái quang cảnh của thiên nhiên lúc sang thu. Đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta có một cái đoạn thơ đó là Sông được lúc rành ràng chim bắt đầu vội vã có đám mây mùa hạ vắt nửa mình sang thu à các bạn hãy chú ý giúp chị này đối với cái đoạn thơ này chúng ta lại bắt đầu đi tìm các hình ảnh thì các em sẽ nhận ra ngay và luôn các hình ảnh mà chúng ta có ở đây đó là hình ảnh của gì hình ảnh của sông này đúng không ạ hình ảnh của gì nữa hình ảnh của chim này Đúng không? Hình ảnh của gì nữa? Hình ảnh của đám mây mùa hạ À Cứ làm theo đúng cái bước mà chị đưa cho chúng mình thôi Trước tiên là tìm hình ảnh Chúng ta có hình ảnh của sông Hình ảnh của chim Hình ảnh của đám mây mùa hạ à, chị lại nhớ tới một cái câu những một cái bài thơ rất là nổi tiếng của nhà thơ Hữu Thỉnh mang tên gọi là bài thơ Chiều sông thương. Thì Hữu Thỉnh có viết những cái câu thơ như thế này. Đó là Nắng thu đang trải đầy, đã trăng non múi bưởi, bên cầu con nghé đợi, cả chiều thu sang sông. Các bạn ơi, chúng ta có thể thấy rằng lại là hình ảnh của dòng sông và ở đây cũng là hình ảnh của một dòng sông. Dòng sông bây giờ đã được nhân hóa. Đúng không ạ? Được nhân hóa. Và cái sự nhân hóa này với cái từ ngữ đó chính là gì ạ? Dành dàng. Với một cái từ láy. Đúng không? Dành dàng. Các bạn nhé. Dành dàng. À, để làm gì nhỉ? Để tả thực một cái con sông tĩnh lặng trong trèo với dòng chảy êm đềm con sông được nhân hóa như đang nghỉ ngơi sau một mùa hạ với bao vất vả. Bởi vì các em cũng biết được rằng là mùa hạ thường là cái mùa bão, mùa lũ rất là nhiều, đúng không ạ? Thế nên dường như cái dòng chảy của con sông lúc nào cũng trong một cái tâm thế đó là chảy rất là nhanh, mạnh, cuộn xiết. Nhưng mà bây giờ khi mà bước sang mùa thu thì con sông dường như đang được ngơi nghỉ sau một cái mùa hạ vất vả như thế. Được không ạ? À? Và chúng ta có thể thấy rằng là sông Bây giờ đi kèm với một cụm từ nữa Đó là cái từ được lúc À, được không nào? Sông được lúc rành ràng Được lúc Gợi ra cái liên tưởng đến hình ảnh con người Đã đi qua thời chiến Trải qua lửa đạn Giờ đang được sống chậm lại Đến lúc được nghỉ ngơi Đúng không ạ? Và bên cạnh hình ảnh của sông Thì còn là hình ảnh của những chú chim nữa những chú chim được nhân hóa cũng là nhân hóa Với một cái cụm từ đó là vội vã À, chim bắt đầu vội vã Vội vã để làm gì ạ? Tả thực những cái cánh chim di cư bay về phương Nam để tránh rét Và đi liền với một cái cụm từ đó là bắt đầu À, bắt đầu và ở đây gợi cho chúng ta liên tưởng tới một cái tầng nghĩa ẩn ở phía bên dưới đó là hình ảnh những người lính bước ra từ trong chiến tranh. Họ cứ ngỡ đã đến lúc phải nghỉ ngơi để suy ngẫm. Xong, chính lại là lúc họ phải bắt đầu vội vã tất bật với những lo toan của cuộc sống mới. Thế thì các em thấy rằng là cả hai cái hình ảnh này, sông và chim, đều gợi cho chúng ta về những cái nét nghĩa thực và gợi ra những cái nét nghĩa biểu tượng những cái nét nghĩa ẩn ở phía bên dưới giống như chị vừa trao đổi cùng với chúng mình. Được không nào? Và các bạn có thể thấy là nhìn hai câu thơ này Sông được lúc rành ràng chim bắt đầu vội vã Thì các bạn có thể thấy là gì ạ? Tác giả đã sử dụng một cái cách một cách nhịp nhàng và tài tình qua cái hình ảnh đối, nghệ thuật đối Giữa gì, giữa gì ạ? Rành ràng với vội vã để làm nổi bật hai cái trạng thái ngược chiều của thiên nhiên trong khoảnh khắc giao mùa và đồng thời cũng nổi rõ hai cái tâm trạng trái ngược nhau của con người khi bước đến từ chiến tranh sang hòa bình. Đúng không ạ? Hãy chú ý nhé. Và cuối cùng có một cái hình ảnh rất đáng chú ý, đó là đám mây mùa Đối với chị, nếu như chị có một cái điều mong muốn sau khi học xong bài thơ Sang Thu của nhà thơ Hữu Thỉnh thì chị rất muốn có thể vẽ được hình ảnh của đám mây này. Bởi vì chị thấy đây thực sự là một cái hình ảnh rất đẹp mà Hữu Thỉnh đã xây dựng ở trong cái trang thơ của mình. Đám mây mùa hạ được sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa rất đẹp, gợi hình dung. Là mây mỏng như dài lụa trên bầu trời, nửa nghiêng về mùa hạ, nửa nghiêng về mùa thu. Và tựa như cái ranh giới giữa mùa hạ và mùa thu Vẫn đang có một cái ranh giới mơ hồ Quyến luyến nào đó Mùa hạ chưa thật đã đi qua Và mùa thu đã chớm về Chúng ta thấy có một cái rất hay á Dường như hữu thỉnh vẽ được ra cái làn danh đấy Để cho chúng ta thấy được hình ảnh của một cái đám mây À vắt nửa mình sang thu Vẫn còn đang ở trong mùa hạ Nhưng cũng đã bước sang mùa thu Được không nào? Dường như chúng ta liên tưởng được cái hình ảnh như thế Và tác giả đã diễn tả được cái gì đây? Cái bước đi vô hình của thời gian Bằng những cái hình ảnh hữu hình cụ thể trong không gian Và đây chính là cái sự tinh tế của hữu thỉnh Khi mà viết những phần thơ của mình đấy các bạn ạ À, được không nào? Rất hay đúng không? Bản thân chị cho rằng là đây là một cái bài thơ cực kỳ hay đấy ạ. Mặc dù là chị không không có nhiều cái thời gian để đi cùng với các bạn chi tiết hơn. Nhưng mà những gì mà chị đang làm ở đây cũng là gọi là gì ạ? Đáp ứng gọi là đầy đủ về mặt kiến thức đối với chúng mình rồi đấy. À chị làm rõ từng bài được không ạ? À? Trời ơi à, Rồi trời ơi chỗ đó được không? Trời ơi chị ơi video này còn xem lại được không? Ok được nhá Lúc nào chị giảng mùa xuân nho nhỏ Chị ơi chị có thể giảng lại ui rồi em mới vào <laughs> Các bạn ơi chị sẽ để lại cái phần video này cho chúng mình nha Và chúng mình có thể chủ động xem lại nhá và ngày hôm nay thì trong cái khuôn khổ chị có một tiếng đồng hồ để đồng hành cùng với các em thì chị Hiên cũng đã cố gắng làm rõ với các bạn về rất nhiều những cái vấn đề khác nhau. Chị mong rằng buổi phát trực tiếp ngày hôm nay là một buổi phát trực tiếp hữu ích đối với các bạn học sinh lớp 9. Và các em có thể áp dụng ngay lập tức những phần kiến thức mà chị Hiên đưa ra ở đây để các bạn có thể đưa vào trong cái bài kiểm tra gần nhất của chúng mình nhá Và các em có muốn là chị sẽ quay trở lại và tiếp tục phân tích thêm cho các bạn nhiều tác phẩm nữa không ạ? À? Không biết là các bạn có mong muốn như thế không? Các bạn có mong muốn cái điều đấy không? Các bạn có mong muốn điều đấy không ạ? Chị thì cũng rất mong muốn sẽ sớm được gặp lại các em Còn lại À chị giảng chậm một xíu được không ạ? <laughs> ok Tại bởi vì là đấy Cái giới hạn thời gian là như thế đấy Bởi vì là chị chỉ có một tiếng đồng hồ thôi Sau đấy là chị sẽ có lớp Sau đấy chị sẽ có lớp Thế nên là thành ra là chị rất mong là các bạn cũng sẽ thông cảm cho chị Bởi vì là cái đoạn cuối là chị phải đẩy nhanh cái tốc độ lên một chút xíu rất hy vọng là là các em nếu có mong muốn thì chúng mình có thể gặp nhau ở trong các khóa học bởi vì ở trong cái khóa học thì chị sẽ rộng rãi hơn về thời gian thì có thể chia sẻ với các bạn chậm rãi từng phần kiến thức một được không nào rất hy vọng là như thế nhá bởi vì mục đích của chị ở đây á là ôn tập lại cho các bạn chứ không phải là học lại cùng với các em nếu mà học lại thì đương nhiên là tốc độ phải chậm hơn một xíu nhưng mà ừ, ở đây đang đang là gì ạ đang là ôn tập lại thôi nên là mọi người cũng cố gắng một chút nhá Được không ạ? Cũng cố gắng một chút Em rất mong được chị giảng nhiều tác phẩm nữa à. <laughs> Ok, nhất trí Gia Bảo ơi, em có thể nhắn tin về cho admin fanpage Học văn chị Hiên trung học cơ sở để được tư vấn nha Còn buổi ngày hôm nay thì bây giờ chị Hiên sắp có lớp rồi Bây giờ đang phải chạy nhiều lớp lắm Bởi vì là các bạn ấy đang học cực kỳ chăm chỉ luôn Thế nên là chị sẽ hẹn gặp lại các bạn Ở trong một buổi phát trực tiếp gần nhất nhá Ngày hôm nay rất cảm ơn chúng mình Vì đã dành thời gian cho chị Và chị sẽ hẹn gặp lại các bạn Ở trong một phần phát trực tiếp tiếp theo nhá Xin chào hẹn gặp lại tất cả các em Chúc các em sẽ có một buổi tối thật là ấm áp Và một xíu nữa thì sẽ ngủ thật ngon nhé 拜拜。